Được 10 điểm toán, mẹ sẽ nấu súp gà Thưởng cho chị, em cũng được 9 điểm văn Mẹ sẽ nấu súp cua cho em Mẹ nấu toán bằng hạt nêm cờ nò, ngon lắm Hạt nêm từ thịt cờ no chứa thịt nguyên chất được dùng cho mọi món ăn. Mẹ nấu ăn ngon nhất trên đời. Cờ no thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn. Mua một gói 250 gram được tặng một gói mì tôm cờ no thơm ngon.